Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, nhiều người gọi tuổi già là tuổi về chiều, cái tuổi cần được nghỉ ngơi, an dưỡng. Nhưng trên thực tế, người cao tuổi luôn có vị trí quan trọng trong cuộc sống gia đình cũng như cộng đồng. Họ chính là tấm gương mẫu mực, có vai trò dẫn dắt định hướng hành vi cho các thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ nền nếp gia phong truyền thống quê hương, nhất là những người lính đã từng đi qua chiến tranh. Bài thơ Hãy nắm tay của bà Nguyễn Thị Mai được viết trong cảm xúc của người vợ dành cho người lính cựu chiến binh. Kính mời quý các cụ và quý thính giả cùng lắng nghe. Nắm bước cùng em giữa đường đời, tuổi mình phơi phới mới đôi mươi, anh vào bộ đội em cày cấy, cứ vậy yêu nhau thật mặn nồng đất nước chưa yên anh đi mãi, bởi vì em ơi giặc vẫn còn. Bao nhiêu năm tháng mình xa cách, biết đến bao giờ gặp lại nhau. Hết bóng xâm lăng anh trở lại, quê hương sum họp đến bây giờ. Thấm thoát trôi nhanh bóng xế chiều, tóc mình hai đứa đã hoa râm. Hơn sáu mươi xuân mà vẫn đẹp, cứ tưởng mình đang tuổi đôi mươi thở phào một thoáng đời nhanh thật, vào lão làng nay đã mấy năm. Tháng ngày vui vẻ bên đàn cháu, thêm một vườn sau mấy luống cà. Chăm gà chăm vịt, trồng ngô bắp, vui quá đời ta lúc tuổi già, dưỡng sinh thể dục, chăm luyện tập, sống khỏe, sống vui và có ích, con cháu chúng mình dõi bước theo quê hương thay đổi nhiều nhiều lắm, đất nước bây giờ đã tiến xa. Đường hoa ngói mới màu tươi thắm, nếp sống văn minh đến mọi nhà. Ông ơi, hãy nắm tay bà nhé, ngắm cảnh quê nhà đẹp như hoa.